hôm trước em quay em đứng ở góc nào mà nó lét đấy nhỉ đứng góc này à. Sao là hôm nay tối thế này phải lắp mới hoàn toàn chứ lò này phải lắp mới hoàn toàn không là nguyên nhân họ đang làm á vâng cái đầu đồn này lắp mới hoàn toàn tức là ý bác là nhận cái điều bây giờ cái cái quy nhân mà họ đang chạy bình thường họ muốn lắp robot đúng không đúng rồi thì làm nào để robot lắp thế này à cái đấy thì phải lên phối xếp cho họ mình phải hỏi xem là kích thước mộc nó như nào sau lúc đấy mình mới lên phương án cứu xét tính toán được cái trường hợp của họ ấy xem là vòng có cái thước bao nhiêu rất là nhiêu viên kiểu gì như thế nào chứ không là là, là lên dùng mà robot 500 hay là robot 800 để tối em gửi cho bác một một số những cái tài liệu để, để lấy thông tin của bác nhớ lấy cái zalo em gửi gửi vâng thường cũ là có cải tạo này Đấy. xong rồi ờ, em xe lại ờ sắp đây thôi còn robot gấp đi luôn sẽ dùng ờ, robot uh, chuyển ra anh ạ Vâng, cái này là của Trung Quốc ấy. nó sẽ sấy trước sấy trước ạ sấy trước và lung sau anh ạ chưa chưa sấy đâu anh ạ chưa chưa chưa lên lửa không? chưa chưa đốt lửa anh ạ 135 mét mét thì phải ạ à? nó sẽ theo cái sản lượng anh ạ à? theo cái sản lượng mà anh làm ạ? cái này thì chỉ thích hợp với làm lò lớn này nó khoảng 20 25 vạn một ngày vâng như cái lò này là rơi vào khoảng 2 triệu đô Đừng lên em đồ gì em đó đồ gì em à, mua đồ sạch côi là sạch côi à, không có bảo đường à nó đưa như à, về bên văn phòng của nó à ừ. nhưng mà lại ghi trên anh nam ở trên này em em không hiểu lắm nhưng mà nó bảo là nhất rất là phải bảo anh đưa về chắc là trả cho bọn trả cho bọn à. thể đâu nhỉ